Cho ơn Urichon Một ngôi chùa nằm ven ngoại ô không xa trung tâm thành phố Chu. Ngôi chùa có một cái tên thật độc đáo và rất lạ, tạm dịch là ngôi chùa hạnh phúc của chúng ta. Nơi tôi đang sinh hoạt có kiến trúc hiện đại, nó nằm ngoài kiến trúc cổ điển, không theo kiểu chùa chính thống tại đất nước này. với khối phức hợp 3 tầng, một giảng đường lớn làm chất điện trên cao nhất. Tầng 2 gồm văn phòng làm việc. Giảng đường nhỏ là nơi sinh hoạt cho các em thiếu nhi, đồng thời cũng là các lớp học. Tầng 1 là nơi sinh hoạt của chư tăng và cuối cùng là tầng hầm, nơi thọ trai của mẫu thượng. Một trong những điều đặc biệt nữa đó là chùa không có cổng ra vào như những ngôi chùa khác mà chỉ có con đường dựng đứng men theo trình độ đi lên. hàng ngày, mọi thời khóa thường được diễn ra tại tầng 3 của tòa nhà. Điện Phật được bài trí theo lối truyền thống của các ngôi chùa hàng chính giữa thường là Phật Thích Ca. Bên phải, từ ngoài nhìn vào là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, còn bên kia là Ngài Địa Tạng Nhưng có điều, những vị Phật và Bồ Tát ở hàng đều có râu. Chắc có lẽ người ta muốn mọi người biết khi thành Phật thì giới tướng của các ngài đều là nam thân. Hay đó chỉ là một trong những nét văn hóa Phật giáo đặc trưng riêng của Hàn Quốc. Trong điện còn có bàn thờ chư thiên với nhiều sắc diện, hình thù khác nhau, chung trong một khung tranh lớn. Và đối diện là ban thờ vong. Hàng ngày vào buổi cúng ngọ, nếu gia chủ có hữu sự đều về đây để làm lễ. Nghi thức cúng cơm cũng khác bên Việt Nam chúng ta. Thay vì châm trà thì người hàng dân nước hơ qua làn khói hương rồi mới dân cúng. Sau đó lại vong rồi lại quay ra lạy tạ chư tăng. Trong chánh điện chùa hàng có điểm rất đặc trưng, đó là những chiếc đèn lồng được treo với những cái tên cầu an và cầu siêu. Những đèn lồng với nhiều màu sắc được chọn làm đèn cầu an và những đèn có màu trắng được treo dành cho những người đã khuất và những đèn lồng này được treo bắt đầu từ ngày Phật đản năm nay cho đến Phật đản năm sau thì thầy cái mới. Đây được xem là nét văn hóa Phật giáo đặc trưng riêng chỉ có ở xứ sở Kim Chi này. Mỗi quốc gia, mỗi lãnh thổ, mỗi vùng miền có một cách bài trí, tôn tượng cũng như cách thờ tự khác nhau, nhưng từ chung vẫn mang ý nghĩa linh thiêng và hàm chứa những ẩn ý sâu sắc, mang sắc thái của nền văn hóa Phật giáo riêng, của tông phái cũng như truyền thống của đất nước mình.